Đúng vậy, chỉ được ném bơm thôi, không được chơi cái gì khác nha, ném bơm thôi nha, ok. Rồi, bây ném giờ bơm là huyền thoại. <laughs> Được nè, được đặt bông keo đó nha, được đặt bông keo đó nha. Ok. Rồi. Vô nào anh em ơi. Vô dạ, dạ, dạ, Coi bộ trò này vui nha, trò này vui nha, ném bơm vui nè. Ok. Để coi coi ai sẽ là người chết. Ok, siro với Phong cận. À trận này là mình được gọi là chung đội siro nha các bạn nha. Xịn này, xịn này thấy trung đội siro thấy xịn đấy nè trời cay trung đội dịch là cay hắn chắc rồi dịch là thánh vua lì đòn ủa mà khoan từ gì trong đây trong đây có, có có cách nào để mình tháo cái nút bơm nó nhanh hơn mọi người có ủa em bấm nút em, em bấm nút chạy em không được anh ơi yes I know hay quá siro cái gì mà chưa vừa thắng rồi ghê vậy trời đúng quả luôn ba nhanh phong ơi một mình tao đây đánh phong ơi ok ok rồi em qua ngay rồi đợi em tí trời bọn mình thắng một mạng rồi con gì nữa ok bạn ơi mình biết cách tháo bơm rồi nha bạn nha mình biết rồi tôi chưa gì tôi nhảy xuống tôi mất miếng máu rồi các bạn ơi ok rồi em đừng có ngờ nha bên kia đang ở trên cao có lợi hơn mình á dịch ném bơm rồi lắm á bên kia cứ ném bơm xuống ở đây hoài bạn ơi chạy chạy chạy chạy chạy chúng ta cần phải áp sát lại gần các bạn ạ à. không được đứng sau á ok áp sát lại gần nè đây đây đây các bạn coi chiến thuật Ây da! ra tôi mới nói chiến thuật của mình tôi chưa kịp làm gì luôn ba thì kinh đi lấy bom kinh đi lấy bom kinh cho ba ê mấy bạn ơi từ nãy giờ tôi chưa kịp làm gì luôn á bạn rồi anh chừa cho em làm với rô một mình okay, gô chơi hết mình gô chơi hết nhường em đấy nhường em đấy <laughs> chưa gì ông thắng hết trơn rồi Đấy, trời ơi mấy bạn ơi chưa gì mà ông rô ông giết được bốn mạng rồi mình chưa giết được mạng nào hết bạn mình cảm thấy mình thật là nhục nhã ok không sao chúng ta tiếp tục nào gọi là thất bại là mẹ thành công mày hiểu không ok chổi này ờ anh em thấy cái quả cầu cái cái cái quả cái cái quả bơm mình cái màu đẹp không anh em nhìn y hệt như là cái gì ta cái trưởng của sơn goku của mọi người đấy bảy viên ngọc vòng ok không phong nè. cận vua lì đòn đây phong cận rồi vua lì đòn nha bạn nha không cần không sợ ai hết Zero Official Ở ờ, quên Zero team mình ờ, mà Mất à. gì ờ, À cái đó nằm Mọi người chết rồi Mọi người chết rồi Ê cứu kìa cứu kìa Cứu hả Này thì cứu nè Nè Cứu hả cay Tạm biệt cay Trời giận ra Anh đã đánh mất Ông dịch chọi em anh ơi Ui Ông dịch chọi em đâu ơi Nguy hiểm quá à, à. Rồi xong luôn Phong đi luôn Rồi xong Tạm biệt luôn nha Cố lên chị ơi Cố lên chị ơi Em phải Ông chơi khiên Ronaldo anh ơi Ông chơi khiên Ronaldo kìa Dịch chơi kỳ Dịch chơi khiên Ronaldo Dịch Chơi kỳ dịch Chơi không đẹp Trời không đẹp, người ta có người ta sai kêu người ta chơi không đẹp Ai cho quyền chơi Ronaldo, em chơi chơi bơm dùng Ronaldo Chơi ổng đẹp là ổng chơi kỳ Ok, ổng sợ, ổng sợ Cái gì vậy? <laughs> Cái gì vậy? ông chạy bò, ông chết queo nữa bạn ơi, phải đâu ông không, không, phải, phải, dịch tự hủy, dịch tự hủy Gì dịch tự hủy hả? Ông bị dính bơm, ông bị dính bơm, ông, yếu máu rồi, sao rồi cái ông chạy ra ngoài bo <laughs> ok tiếp nè tiếp nè lại nè lại nè ra đâu mới thua ba trận mà gì đâu gỡ mới thua ba trận mục tiêu là 7 trận lận mà đâu sao lại nào lạc cu. dịch có dạ. ít cái gì dịch, dịch dịch dịch có cảm xúc gì về à, pha hồi nãy của dịch không à, không bình thường bình thường <laughs> game gỡ được gỡ được gỡ được gỡ được gỡ được hả gỡ được gỡ gỡ gỡ gỡ được ôi ui rồi chưa gì mà chưa gì mà bơm mẹo dăm lum la thế này này này này này này này này này này này này cài tôi biết ngay là đồ. tôi biết ngay là mấy ổng sẽ leo trên lên trên lầu mà tôi biết ngay mà tôi sẽ ném vào bên trong mọi người ạ xuống rồi xuống rồi xuống rồi xuống rồi xuống rồi à ok ok ôi căng thẳng quá các bạn ơi siro chết rồi bạn ở nhầm nhầm cây rồi cây rồi chết rồi ô hay quá ôi hay quá rồi ủa ủa đâu tao đâu hả không đâu ủa sao chết vậy à, dịch, Ủa, sao chết vậy dịch trời bom vô tường <laughs> dịch tự hủy nữa <laughs> Ủa sao ông sao lần nào ông cũng chọi bơm dính vô tường Sao ông bị dội ngược ông chết thì ta kỳ vậy Đời mà Buồn mắt ông dịch Dịch dịch cho nó câu đó Đời mà Buồn mắt mà Ném Đôi khi kiểu nó không trúng theo cái hồng tâm mà mình đang tiên đoán À hôm nay đổi à, slogan bốn mắt mà nữa Rồi ok tiếp nào tiếp nào trời ơi trời coi như là dịch xui thôi bạn ơi ơi sao đôi lần nào mình cảm giác em cảm giác lần nào map của mấy ổng cũng cao hơn map mình á anh ờ bởi vậy mới thua ừ ủa cái gì kìa siro <laughs> bị đang bị chính thằng em mình trời <laughs> ui ôi dịch ném bung ghê phết nha dịch ném xa lắm á gì mà ghê ông ném liên tục kìa ba ông ném liên tục ông không chừa cho ta thở luôn à ê ổng ném liên tục luôn nè à, à, no phong nè phong nè phong no dịch dạ ơi xung quanh anh toàn là bơm ê chạy chạy ống ba la ba la đa chám ta cùng khiêu vũ vũ <laughs> như mẹ như như điệu mâm rồi cái gì vậy trời liên tục rồi sao gì chọi liên tục hả tôi né đã giờ Ê, ca đó nó chọi chứ chưa từng được chọi quá lần chú chú chú chú ca ơi ném bữa phải bắn ak ca ơi à, nó ném đến nỗi mà em chạy không kịp á anh <laughs> em phải chạy liên tục em không quay lại em ném bơm được luôn à, anh hiểu rồi đó cái quả đó mà phải có cái gì đó mà mà kiểu ghép niêm cho cay anh sẽ ghép con sư tử mà nó chạy lại <laughs> nào chắc chắn là mấy người đó đều ở trong nhà hãy nghe theo lời anh phong chọi bơm trong nhà nào anh em ơi ta còn khiêu vũ đứa em bồ ở trong nhà ở trong nhà ở trong nhà ở trong nhà không phải à à đây đây thấy thấy khiên ronaldo có ông dịch nè em thấy khiên ronaldo ông dịch nè trời ơi hai bên đang chọi bơm lia lịa về phía nhau các bạn ơi cảm giác thật là căng thẳng cảm giác thật là giống đi <laughs> đó lại chơi cái trò mà chọi bơm liên tục các bạn ơi rồi xong luôn này, nằm luôn rồi, rồi xong em nằm luôn rồi em mới vừa nổ được cây rồi em nằm luôn rồi xong ông dịch giết em luôn rồi rồi chơi không chơi cứu nha chơi cứu anh chơi kỳ nha ok để xem coi siro sẽ làm gì nào các bạn ơi dịch đây ở đâu ơi căng quá căng quá cố lên nào rồi cố lên nào là cô là cô hay quá cái gì phá tự hủy không đồng ý nữa xong dịch ổng lại tiếp tục tự hủy bạn ổng lại chọi bơm chính vô tường xong nó dội ngược lại ổng đó rồi ổng lại tiếp tục rồi bạn ơi ủa anh bộ tim mình ai làm gì anh buồn <laughs> bây giờ anh để ý á là anh đi giết dịch được đúng một lần đầu còn tất cả năm lần còn lại ông toàn tự hủy hết ta ông toàn ông toàn tự ờ, cho nổ bơm chúng ổng không mà thời luôn cười mấy nồi thời ủa mấy người kia đâu chưa biết nha chưa thấy nha chưa thấy nha chưa thấy chưa thấy nguy hiểm á nguy hiểm á nha mấy người chơi chờ à thấy cây bên kia bên kia vô thấy rồi thấy rồi thấy rồi bên kia bên kia bên kia bên kia rồi trời ơi ôi ôi xong cái trận bấm sai vậy No! chọi chúng được người, em cũng chọi chúng được người, hay quá, hay quá, hay quá. Dịch Lê ơi, dịch à, dịch đi rồi, em làm sao đây? Các bạn ơi, kết quả ha, bây giờ là Siro với lại Mr. Dịch đấu với à, Siro với lại cay Kairon đấu với nhau thì đủ hiểu là ai thắng rồi. Ủa không đi hả? Trời. Hả, tôi hả? Tôi nằm đóng rồi. À da, đâu? Hay quá rồi, đúng rồi bên đó rồi, đúng rồi, đúng hay quá. cay <laughs> Kairon quyết tâm giết em cho bằng được rồi ừ. à! Cai đòn hả? Cai đòn Đời Đời Ông rắn Ông, ông rắn chừng nào luôn á Ông rắn chừng đào Rồi ok bạn ơi Chúng ta cùng nhau bắt đầu trận đấu nào thì anh em nhớ là chỉ được chọi bơm thôi nhá Anh em không được dùng ờ, cái gì khác ngoài bơm nha anh em nha Cái đó anh giới thiệu chưa nào Đừng lừa ok em là giờ em đang mặc nguyên cái bộ đồ à, nó có gì ta nguyên cái mũ siêu nhân ở đây là em không sợ đâu em là siêu nhân gỡ bơm nha ok rồi chúng ta cùng nhau cho bên kia ăn à, bơm nào à, rồi từ từ canh gà canh gà canh gà canh gà canh gà canh gà thấy rồi, thấy em thấy bơm chọi qua liên liên tục bạn coi kìa bơm chọi qua như pháo hoa mày ui ui ui sido sido ơi cây đo chơi cây cây đo thấy em rồi ông chơi chọi ông ném ông ném liên tục rồi nè ông không cho em ném ông ném liên tục luôn ta còn kêu vũ đâu gì ba bồ Yo Tính la đa cháp Ta cũng khiêu vũ như điều ba bồ Điều cái túi treo dạ. từ anh Giang Hồ Từ anh Giang Hồ Anh chỉ đang ném bom Cài à! Cài rồi thử cài rồi Chưa chưa chết được Chưa chết được Chưa chết thì trước sau gì cũng chết Hiểu không bạn à, đây, Em thấy em thấy em thấy Hãy ngồi hãy ngồi rồi Ui cái đó kìa Ui u do thế cô Giang ui em mất nửa máu rồi nơ nơ nơ ơi bà ơi à men cái gì vậy cay gì vậy cái trời trời gì mà dính cho cay trời cho cay chết luôn mày ơi đây để mình trời bơm cho cay chết Lên. quá đơn giản cho một cuộc tình ấm ba la balada chắc ta cùng chọi bơm theo điệu memble thì của tôi chéo từ cái giang hồ em ơi tôi treo tưởng anh giang hồ nhưng thật ra anh đang trội bơm ừ, nó không nó không khớp không liên quan nào, gì mà mình hát lại ừ nó không liên quan nào luôn vậy vậy vậy không không anh đấu với dịch đi em trội không làm dịch đâu em đấu với cây đó được không <laughs> cây đó đâu à thấy cây kìa cu giòn tì gì cu giòn tì gì à phong cận leo lên trên cao phong cận phong cận cu chọi đâu vậy cu giòn trời đâu bạn chọi đâu cu giòn chết nửa máu rồi bạn no bị tì giòn nửa máu rồi nửa máu rồi mình nửa máu rồi ok dịch chết rồi bạn ơi rô là móc kìa um ba la ba la đa cháp à! à! Dạ, dạ. rồi xong cây đon giết em rồi rồi cây đon nè trên đây cây đon nè đang trên đang trên đỉnh cao đây một trái duy nhất phải nồi hay quá rồi ok rồi để bơm chuẩn phát à ủa mà mà khoan từ trong đây mình mình chọi bơm chết đồng đội được không ta được được được được chứ nãy vịt cũng Đúng tự không? hủy được đó ờ vịt tự hủy ờ, vịt tự chọi bản thân mình chết luôn mà ôi ôi ôi nè chín mươi mấy máu rồi chín mấy máu rồi chín mấy máu rồi cay đòn chết chắc ôi phong đứng trên đó rồi không thế nào được trời ơi đứng trên đó thì chịu ơi hay quá các bạn ơi chín mươi mấy máu trời hai quả cay đòn chết queo giật gánh còng lưng dịch gánh còng lưng rồi cay đo làm vậy dịch gánh còng lưng rồi cay ơi cay vô đây là siết thôi cay làm được gì đâu Ui đồ bông keo, Ui. Múa Quẩy Cậy Ơ ờ, sao Ủa? chết rồi Mày biết không à. Ủa sao chưa gì Sao chưa gì cây nằm nóng rồi Ca tự hủy ca tự hủy ca tự hủy ca tự hủy ca tự hủy Cái gì Ủa cái gì <laughs> Ôi Trời trời đất công tâm Bạn ơi bạn Đâu quá tao Em giỡn em giỡn làm lại thôi được rồi em giỡn mà dịch thôi bây giờ em cho dịch chọi em lại quả rồi nha <laughs> dịch Điều dịch dịch mua <laughs> dịch mua a đúp rồi dịch mua đúp rồi dịch mua đúp adup dịch mua sẵn a đúp luôn rồi <laughs> thôi dịch ơi em xin lỗi mà thương nè thương nè em ra cho dịch bắn em chết nè coi như hồi ha em giỡn xíu mà dịch nó, căng kêu là chỉ à. được dùng bom thôi không sao nó bắn tao cái người tao bắn em giỡn mà thôi nè bắn em đi ôi, ôi. Rồi ok Hồi nha Hồi nha bạn mình chơi rất công tâm nha Mình không bao giờ trang trên Ok Hồi Rồi bây giờ sẽ là trận đấu à, của giữa Siro với lại Cairo là Mr. Dịch các bạn ơi Cai nhảy liên tục Cai di chuyển không Cai không được trội Cai chỉ di chuyển Cai không được trội Cai vô ơi cho xin trái coi Cai Ủa không có bò hả Ừ Em mua con trái hồi cho anh chọi nè À dịch không có bơm Tiêu diệt tiêu diệt ơi Tiêu diệt hai người đó không có bơm rồi tấn công tấn công tấn công tấn công tấn công luôn tấn công luôn đó hay quá hay quá hay quá đình không phải thời hay quá rồi mình vô đây mình làm chúa hài thôi giờ đây chứ mình chơi gì vậy không mình chơi vào đây mình kiểu làm vật trang trí xịn phải được luôn trời pha nó được rồi cái bài là làm cay với ai không biết sao tại dịch mua cây adobe xong dịch hết tiền dịch không có tiền mua tạm biệt rồi nha chắc em phải dạ đi đi luôn rồi mấy bạn ơi xong rồi chỉ còn mỗi siro thôi đúng rồi chỉ có thể tin tưởng vào siro thôi người ta thường bảo rằng không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ à, no ui quả bơm mấy giờ sệt của người rô bạn ơi may mà rô chạy kịp rồi giờ rô chạy ra ngoài bo luôn rồi được, để xem rô để xem rô sẽ làm gì đây ờ, <laughs> cái gì vậy rô trời ơi đánh được rồi thắng được một màn chính dữ thôi trời ơi Trời ơi, bên kia thắng được một màn rồi bạn ơi, cay quá, xém nữa là bảy trắng rồi Mà bên kia thắng được một màn cay thật zero Anh có sao không Ru Anh tôi đã đi rồi Anh tôi Để phòng gánh đi, gánh đi không Anh tôi đi rồi Em em không có nút nút hồi máu á, nơi em quên cài nút hồi máu rồi Anh ơi, chết à, em rồi ơi à, rồi em phải đi đây tạm biệt anh tạm biệt anh nha cho các em phải hai người cùng chọi bơm thì chạy thế nào được anh ơi Tiếp mấy bạn ơi, thua keo này mình mày keo khác dù gì mà vẫn hơn bên kia gọi là ba trận mọi người ạ, à, vẫn có thể có cơ hội chiến thắng cho nên Rô yên tâm, không thua được đâu. Thua thế nào được mà thua. Trời ơi trời, nghĩ sao vậy? À, không biết ông dịch là chùm buôn bom hả? À, hóa ra dịch là mafia. Trời dịch ông là lì đòn trai ấy đúng là vua lì đòn chạy hoài chạy liên tục chạy không để ai ném luôn để đâu tôi tôi tôi tôi chạy cai ron nè cai ron hả cai cai ron hả cai tạm biệt cai nha chắc cai phải ra đi ôi cai nó đi rồi nó đi dịch kìa nó đi dịch kìa dịch kìa hãy dịch rồi hãy dịch rồi dịch kỳ này sống thế nào được vậy đấy sáu mươi mấy máu rồi ok sáu mấy máu rồi dịch kỳ này sống thế nào được anh ơi Sống thế nào được cho qua giờ gì qua đêm nay tới Sống thế nào được cho qua dần trăng đêm nay Sống thế nào được cho qua dần trăng đêm nay chín mấy máu rồi Dịch đâu Dịch đâu Đây đi Đừng núp như một con dịch quay thế anh Mình chết là tôi tự chọi bơm về phía tôi với không ơi Tay rồi tay rồi Đừng núp như một con dịch quay như thế Hãy ra đây đi anh Ra đi đi anh Ra đi đi anh Còn thằng nào chết trước nè Em với anh ờ, Em ôm bơm vô người anh luôn nè Còn thằng nào chết trước thằng nào chết chết ôm ôm người yeah chiến thằng ôm bơm đuổi theo đối thủ này chiến thằng ôm bơm đuổi theo đối thủ đỉnh cao đỉnh cao trời ơi à nó khá cay đấy <laughs> pha nó hơi bị cay đấy pha nó hơi bị cay đấy phong mà phong chơi chiến thuật ôm bơm đuổi theo đối thủ hơi bị cay đấy trời ơi hay quá hay quá dịch dịch dịch có cảm nghĩ về về pha đó đời đời <laughs> ok anh ơi đã ờ, chưa gì mấy ông bắt đầu ném cái khung ok chế nào trời chưa gì rồi xong chưa gì tôi chết thế ba <laughs> chưa gì tôi chết đâu rồi thế là tôi chơi tôi vừa ra tôi vừa chọi được hai đúng hai quả bơm xong tôi chết luôn mấy ông ok không sao chúng ta cùng nhau coi siro như thế nào no! yeah. ai ai làm ơn giết giết tôi đi ai đi xe số Người ta chơi xuống để ta bắt vô danh Ok Bây giờ sẽ là trận đấu giữa Siro và Kairon Thì hỏi đừng nói cho các bạn cũng hiểu kết quả ra Trận này thắng chắc Anh em mình chuẩn bị trở thành những người du lịch nào Kai ơi à, Nhầm nhầm Joe ơi Rồi 97 mẫu Kai mất 97 mẫu rồi Rồi chết nè Coi cay ờ. chết Không cay rồi Các bạn coi cay nằm xuống nè No No các bạn coi cay nhưng mày nằm xuống nè no. Cai rồi à! xong cây rồi xong cây rồi xong cây rồi no xong cây rồi cây xong chạy cây vừa chạy. cầm bom vừa chạy chậm lắm cây chạy đâu cho thấy vô đi đâu cây đòn vua lì đòn